là tình đô tình đô là đây mỉm cười chánh niệm an chú hôm nay bụt là lá chín pháp là mây bay tăng thân khắp chốn quê hương ra chúng lấy tâm không ràng buồn tiêu giao tháng ngày đây là tình đồ tình đồ là đây mỉm cười chân niệm an chú hôm nay buồn là lá chi mây bay tăng thân khắp chốn quê hương nơi này thờ bà hoa nở thờ cha chúng lấy tâm không ràng buồn tiêu dao tháng ngày tình đô tình đô la đây mỉm cười chân niềm an chú hôm nay buồn là lá chim pháp là mây bay thăng thần khắp chốn quê hương nơi tâm không ràng buồn tiêu giao tháng ngày tâm không ràng buồn tiêu giao tháng quyền giây phút này lòng đã quyền dứt hết đau lo thông dòng khi bước thân thời lúc làm lòng thanh thang sống trong nhẹ nhàng ta hạnh phúc liền giây phút này đã quyên dứt hết âu lo không đi đâu nữa có chi để làm hồng buông tha sống không vội vàng ta hạnh phúc liền giây phút này lòng đã quyên lòng khi bước thành thời lúc làm lòng thành thản sống trong nhẹ nhàng thông dòng khi bước thành thời lúc làm lòng thành thản càng sâu thương càng rộng yêu càng rộng thương càng sâu anh em ta từ bốn phương trời chị em ta từ khắp năm châu không phân biệt màu da tôn giáo cùng về đây say đắm yêu thương hiểu và thương hiểu và thương có hiểu mới có thương có thương có thương có thương Hallelujah. Por để con gánh mẹ đâu can sợ khi mẹ mất buồn mà gánh ai cho con gánh cả tháng dài gánh qua năm dòng những nhiều cay cho con xa cây lỡ đâu lá rụng rồi này đánh sao mẹ ơi sang miếng ra rào con sao anh thế công lao một đời bông hồng cài áo đúng nơi đầu bằng bông hiếu giữa trời bao la cho con sau người đánh mẹ ơi sông biến ra rào con sao gánh hết công lao một đời bông hồng cải áo đúng nơi đầu bằng hồn thiếu giữa trời bao la cho con gánh lại để sau người gánh chính là con con để sau chân đã mở nhắm đôi mắt đã mờ nghĩ ngơi và hít thở lòng tràn đầy y thơ hít vào tâm mỏi mệt lòng không còn ưu tư tâm không còn vọng động đi thở và nghỉ ngơi đi chậm đôi chân đã mở nhắm đôi mắt đã mờ nghĩ ngơi và hít thở lòng tràn đầy ý thơ hít vào tâm thanh tịnh thở ra rất thong dong ngồi yên trong tinh lặng lắng mình vào hư không nên là đang ở trên cáp treo đi chợ mọi người đang ở trên cáp treo đây à, yên tử vui đúng không các bác vui cô tên là gì cô thành bác tên gì ạ cô chim bác bác phương vâng. là mình trẻ quá rồi à mênh vâng, vâng, vâng. mang